thì đẻ tôi ra để làm gì? Con nghe như vậy thật xót xa cho bố mẹ bạn ấy lắm. Con thưa Thầy, con hỏi nhân quả của những người con bất hiếu này là gì ạ? À? Con xin cảm ơn Thầy. Bạn này hỏi về một người bạn. Người bạn này hư hỏng, ham chơi, điện tử, cá độ, bóng đá. Wow. Rồi bỏ nhà đi nhiều ngày không về. Về thì lại vòi tiền cha mẹ, cha mẹ không cho, thì thì mắng nhiếc cha mẹ nói rằng ông bà đẻ ra tôi mà không lo cho tôi thì đẻ tôi ra làm gì kính thưa đại chúng cái câu nói này không phải là thầy mới được nghe một lần đâu cũng nghe nhiều lần nhiều người đẩy về đây nói con cái nói với mình như vậy đấy thế hệ trẻ của chúng ta bây giờ như thế này đấy cái hiếu tâm cái đạo đức suy đồi đến như vậy trách cha mẹ ông bà đẻ ra tôi mà không lo được cho tôi thì đẻ ra tôi để làm cái gì rồi lại bảo ai bảo ông bà đẻ ra tôi khổ vậy đấy thưa đại chúng rất khổ cho nên con cái bây giờ vì kế hoạch hóa đẻ không nhiều một con hai con cho nên thầy vẫn nói thời nay dạy con khó hơn thời xưa ở nhà thầy ông bác ruột thầy 14 người con đấy thưa đại chúng đấy 14 người con tối cụ đi ngủ cứ đếm đủ 28 cái chân là được không biết là mặt mũi đứa nào dạ. không nhớ hết không nhớ hết lau nhau dạ, nuôi gọi là con đàn cháu đống ăn củ khoai củ giấy thôi rất khổ đấy thế nhưng bây giờ con cái phương trưởng thành đạt hết rất là tốt đấy các cụ ngày xưa đẻ nhiều con này ngoan đấy. ăn thì có cái gì cũng hết cả ngon dở thì quẳng về là hết sạch không có sợ dạ, thế đấy bây giờ thì có một hai đứa ăn uống thì chúng nó ẻ huệ nghe không? À, không ngon không ăn vòi vĩnh nó là ông hoàng ở trong nhà bố mẹ là nô lệ của nó ông bà là người sai của nó đầy đầy tớ của nó khổ lắm cho nên dạy con thời nay khó hơn thời xưa những chỗ đó thầy biết cái khó cái khổ này của của cha mẹ thời nay và con cháu chúng ta bây giờ vì nó làm ông hoàng từ bé rồi, lớn lên thế, cái nhu cầu nó càng lớn, nó đòi hỏi càng nhiều. Cha mẹ không đáp ứng được thì nó quay ra. Mình là nô lệ của nó, mà ô xin của nó, sao không đáp ứng được? Đấy, ở nhà chúng ta mới có quyền mắng ô xin chứ, phải Thế bây giờ đấy, con mình nó lớn rồi, mình là ô xin của nó mà. Sao không đáp ứng cho nó? Tại sao? Tại sao? Khổ vô cùng rất nhiều cha mẹ rơi vào tình trạng này thầy rất thông cảm nghe cho nên chúng ta phải có cái chương trình nghiêm khắc với con từ nhỏ các cụ ngày xưa nói không sai đâu dạy con từ thuở còn thơ mà dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về ngay từ nhỏ phải rèn ngay phải biết cảm ơn phải biết vất vả đấy thầy có nghe câu chuyện anh ờ, tỷ phú phạm nhật vượng anh dạy con anh anh thì thiếu gì tiền đâu và ông chủ tập đoàn vingroup đấy rất giàu một trong những người giàu nhất việt nam con anh đi học về là anh xếp cho để cho mấy đống gạch đấy anh bắt phải xếp kêu xếp được kêu như thế mới được ăn cơm trả tiền cho để ăn cơm con ông tỷ phú đấy không phải cho ăn dễ dàng đâu vì thường những con nhà giàu có thì lại càng rất dễ sinh hư cái duyên ấy dễ sinh hư lắm bố mẹ có tiền ăn chơi thoải mái, không bao giờ biết lo nghĩ, không bao giờ nghĩ đến bổn phận trách nhiệm của mình. Đấy là sự thật. Cho nên nhé, các cô chú nào bây giờ à, còn sinh con, con còn nhỏ, phải trở về dạy con nghiêm khắc ngay từ bây giờ. Không được chiều con. Có chiều con phải chiều đúng phương pháp, không là chết sau này không dạy được đâu. Những cái câu nói rằng như thế này này, ông bà đẻ tôi ra làm gì? Ai bảo ông bà đẻ tôi? nhiều lắm đấy không phải ít đâu các cháu bây giờ nó thế buồn lắm đấy nha thế thì chúng ta biết rồi trong kinh phật dạy trong các tội thì tội bất hiếu là tội số một đại tội tất nhiên ấy, nếu các cháu nhỏ nó chưa biết gì thì không nói sau lớn lên nó tu sửa được thì tốt chuyển hóa khi mà đã lớn trưởng thành rồi mà bất hiếu với cha mẹ không quay về sám hối ăn năn thì tội ấy trời không dung đất không tha rất nặng trong các tội bất hiếu nặng nhất mà bất hiếu là đứng đầu đấy cái người bất hiếu là tội cực nặng chắc chắn là vào vào địa ngục là chắc thôi nha à, chúng ta chửi vắng cha mẹ đánh đập cha mẹ xì vả cha mẹ ngài mục kiều liên đó, khi nghe vợ mà đem cha mẹ đi với để giết chưa giết được cha mẹ mới chỉ có ý định thôi mới chuẩn bị thôi mà sau đó nhiều kiếp ngài bị đọa trong địa ngục tái sinh làm người ngài rất khổ chứ không phải không đâu quả báo đấy đấy và kiếp cuối cùng này gặp phật thích ca thì ngài mới đắc quả thánh a la hán đấy cho nên ấy, cái tội bất hiếu là rất nặng mà cái duyên để con cái chúng ta bất hiếu thời nay rất nhiều thì chúng ta có thương con mình không thương con mình phải tránh cho nó cái duyên bất hiếu bây giờ nha mà tránh duyên bất hiếu phải thật nghiêm khắc với con thầy khuyên các quý phật tử nên cho con cho cháu các khóa hè lên chùa nghe pháp nếu không thì những buổi giảng ở chùa cho con cháu đi nghe nghe không? thêm cho nó đồng vé cho nó đi theo xe lên nghe pháp và nó nghe được pháp thấm vào tâm nó được một câu hai câu cung quý đó cho con cháu mình lên chùa nghe pháp ít nhiều gì thầy nghĩ nó cũng đã lợi ích cái khóa tu mùa hè của chùa mình ấy, thầy thấy rất hiệu quả trong mỗi khóa tu thầy đều có giảng về tâm hiếu về đạo hiếu thì các cháu chuyển hóa rất nhiều rất tốt thầy nhận được những giọt nước mắt của các cháu khi thầy nói về công cha nghĩa mẹ thật sự là rất cảm động nhiều cháu nó khóc nấc lên ở trong buổi giảng nó khóc ngất lên ấy, ở trong buổi giảng luôn nghĩ thấy mình tội lỗi với cha mẹ quá nghĩ thấy mình bất hiếu quá ăn năn thì một cái giọt nước mắt của nó ấy rất là quý lấy được một giọt nước mắt ấy của các cháu là quý lắm đấy nó biết hối hận nó hối hận cho nên các phật tử đừng ngại nhé cho con cháu lên chùa nghe pháp rất là tốt nó được gần gũi trong cái môi trường như thế này mọi người hòa ái cung kính nhau như thế này giúp cho tâm nó được lành được tốt lắm còn cứ để con ở nhà mà xem tivi rồi xem chơi game chơi ghiếc là chết đấy toàn những cái bạo lực toàn những cái đồi trụy nhồi nhét vào tâm chúng nó rất là nguy hiểm đó Thế cho nên Thầy xin trả lời bạn này cái câu hỏi này nha. Người con bất hiếu là đại tội, quả báo không nhỏ, chắc chắn là đọa lạc a di đà phật